lên facebook lướt qua lướt lại thì mới thấy được anh tài buồn ở bình định ấy. anh nghe ờ, quảng cáo ờ, là anh mua đặt cọc được chiếc xe vinfast bf 9 10 triệu à, thì anh anh tweet lên trên kia facebook của anh ấy nói là nó là à, tóc được cô vợ hai tức là mình mới tại vì mình mới tài bồi thì cũng là bạn mà bạn với nhau là trên cộng đồng mà thế là mình mở ra xem cái gì đây à, mới thấy anh copy ba cái ờ, trang hợp đồng trang một trang hai trang ba à, thì trang một thì các bạn biết rồi bên a bên b căn cứ ờ, nghị uh, định thông tư này kia hợp đồng tài trợ, hợp đồng kinh tế này kia đó là cái trang một à, trang hai thì bắt đầu là nội dung của hợp đồng à, mình mới thấy điều 1, điều 2, điều 3 để đến cái điều thanh toán ấy, và quyền lợi của người mua xe ấy, thì ờ, thấy nó hay quá chỉ cần thanh toán có 10 triệu tặng gọi là đặt cọc Đấy, nếu mà sau này mà không mua xe thì cái tiền đặt cọc đó được trả lại cho người mua à, đây là điều à, khác biệt của VinFast so với tất cả các doanh nghiệp khác trên toàn thế giới này hiện nay cả tôi và các bạn cũng vậy cứ nghĩ đến tiền đặt cọc nếu không thực hiện xem như là mất nhưng duy nhất ông phạm nhật vượng ông chỉ đạo cho, cho các doanh nghiệp à, trong vingroup của ông À, thì đối với rằng ông, ông, ông, ông Vinfast này là đặt cọc thì lại không mất cọc nếu như không mua xe à, đó là điều thứ nhất là tôi thấy quá ngon rồi điều thứ hai là được chuyển nhượng cho bên thứ ba quá